Đây là cách Harry bảo vệ Trấn Thành giữa ồn ào bị nhà đài cấm cửa. Những ngày qua, thông tin Trấn Thành bị đài truyền hình Vĩnh Long cấm cửa xuất hiện trên các chương trình của đài đã làm dậy sóng trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, mặc cho những ồn ào thị phi đang bủa vây, nam danh hài vẫn giữ im lặng và từ chối bình luận về quyết định của nhà đài. Mới đây, trên trang cá nhân, Harry Won đã lên tiếng động viên ông xã vượt qua khó khăn – Cô đăng kèm hình ảnh nắm chặt tay chồng và hứa sẽ luôn bên anh bất kể chuyện gì xảy ra. Đi làm sẽ có chút vất vả, nhưng dù có như thế nào thì chồng vẫn có em bên cạnh và yêu thương anh tuyệt đối. Vợ luôn sau lưng anh, mình cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn anh nhé. Chỉ sau một giờ đăng tải bài viết của Harry Won đã thu hút hơn 15.000 lượt thích và hơn 500 lượt bình luận từ cộng đồng mạng. Khi nhận được lời động viên từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ, cô cũng thay mặt ông xã gửi lời cảm ơn những người đã ở bên Trấn Thành vào thời điểm nhạy cảm này. Ngoài lần lên tiếng duy nhất trên trang cá nhân của Harry Won, đại diện của nữ ca sĩ từ chối trả lời thêm về việc Trấn Thành bị nhà đài cấm cửa đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Trong lần trả lời báo chí gần đây, đại diện công ty Senven, ban tổ chức chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí cho biết – họ đã mời Trấn Thành ngồi ghế nóng từ cuối năm 2016. Tuy nhiên, sau khi nam danh hài có những phát ngôn làm dậy sóng dư luận như thấy hài nhảm thì hãy tắt tivi, đài truyền hình Vĩnh Long đã có ý kiến về sự xuất hiện của Trấn Thành và quyết định gạch tên anh trong các chương trình do nhà đài thực hiện. Phía đài Vĩnh Long cũng cho rằng lời tuyên bố của Trấn Thành là không phù hợp và yêu cầu anh phải xem lại chính mình. Đây là cách Harry bảo vệ Trấn Thành giữa ồn ào bị nhà đài cấm cửa. Những ngày qua, thông tin Trấn Thành bị đài truyền hình Vĩnh Long cấm cửa xuất hiện trên các chương trình của đài đã làm dậy sóng trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, mặc cho những ồn ào thị phi đang bủa vây, nam danh hài vẫn giữ im lặng và từ chối bình luận về quyết định của nhà đài. Mới đây, trên trang cá nhân, Harry Won đã lên tiếng động viên ông xã vượt qua khó khăn – Cô đăng kèm hình ảnh nắm chặt tay chồng và hứa sẽ luôn bên anh bất kể chuyện gì xảy ra. Đi làm sẽ có chút vất vả, nhưng dù có như thế nào thì chồng vẫn có em bên cạnh và yêu thương anh tuyệt đối. Vợ luôn sau lưng anh, mình cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn anh nhé. Chỉ sau một giờ đăng tải, bài viết của Harry Won đã thu hút hơn 15.000 lượt thích và hơn 500 lượt bình luận từ cộng đồng mạng. Khi nhận được lời động viên từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ, Cô cũng thay mặt ông xã gửi lời cảm ơn những người đã ở bên Trấn Thành vào thời điểm nhạy cảm này. Ngoài lần lên tiếng duy nhất trên trang cá nhân của Harry Won, đại diện của nữ ca sĩ từ chối trả lời thêm về việc Trấn Thành bị nhà đài cấm cửa đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Trong lần trả lời báo chí gần đây, đại diện công ty Senven, ban tổ chức chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí cho biết, họ đã mời Trấn Thành ngồi ghế nóng từ cuối năm 2016. Tuy nhiên, sau khi nam danh hài có những phát ngôn làm dậy sóng dư luận như thấy hài nhảm thì hãy tắt tivi, Đài truyền hình Vĩnh Long đã có ý kiến về sự xuất hiện của Trấn Thành và quyết định gạch tên anh trong các chương trình do nhà đài thực hiện. Phía Đài Vĩnh Long cũng cho rằng lời tuyên bố của Trấn Thành là không phù hợp và yêu cầu anh phải xem lại chính mình. Đây là cách Harry bảo vệ Trấn Thành giữa ồn ào bị nhà đài cấm cửa. Những ngày qua, thông tin Trấn Thành bị đài truyền hình Vĩnh Long cấm cửa xuất hiện trên các chương trình của đài đã làm dậy sóng trong cộng đồng mạng. Tuy nhiên, mặc cho những ồn ào thị phi đang bủa vây, Nam Danh Hài vẫn giữ im lặng và từ chối bình luận về quyết định của nhà đài. Mới đây trên trang cá nhân, Harry Won đã lên tiếng động viên ông xã vượt qua khó khăn. Cô đăng kèm hình ảnh nắm chặt tay chồng và hứa sẽ luôn bên anh bất kể chuyện gì xảy ra. Đi làm sẽ có chút vất vả, nhưng dù có như thế nào thì chồng vẫn có em bên cạnh và yêu thương anh tuyệt đối. Vợ luôn sau lưng anh, mình cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn anh nhé. Chỉ sau một giờ đăng tải bài viết của Harry Won đã thu hút hơn 15.000 lượt thích và hơn 500 lượt bình luận từ cộng đồng mạng. Khi nhận được lời động viên từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ, cô cũng thay mặt ông xã gửi lời cảm ơn những người đã ở bên Trấn Thành vào thời điểm nhạy cảm này. Ngoài lần lên tiếng duy nhất trên trang cá nhân của Harry Won, đại diện của nữ ca sĩ từ chối trả lời thêm về việc Trấn Thành bị nhà đài cấm cửa đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Trong lần trả lời báo chí gần đây, đại diện công ty Senven, ban tổ chức chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí cho biết, họ đã mời Trấn Thành ngồi ghế nóng từ cuối năm 2016. Tuy nhiên, sau khi nam danh hài có những phát ngôn làm dậy sóng dư luận như thấy hài nhảm thì hãy tắt tivi, Đài truyền hình Vĩnh Long đã có ý kiến về sự xuất hiện của Trấn Thành và quyết định gạch tên anh trong các chương trình do nhà đài thực hiện. Phía Đài Vĩnh Long cũng cho rằng lời tuyên bố của Trấn Thành là không phù hợp và yêu cầu anh phải xem lại chính mình.